Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và chờ đợi Linh nha à, Linh đang ở trên nước Áo và hôm nay Linh sẽ đi cái à, siêu thị này Messep Park Không biết có đúng không nữa, Linh đặt lại như tên như vậy ha Rồi bây giờ mình sẽ đi vào để mình mua đồ ăn sáng thôi Ở cái khu này cũng rộng lắm Tại vì ở nước Áo thì nó rộng ở Hà Lan Cho nên cái khu của nó cũng rất là rộng tụi linh chỉ ở cái khu vực này một đêm để à, sau đó là tiếp tục hành trình lên ý thì à, à, hồi tối linh ở cái nhà đó đó không có phục vụ ăn sáng cho nên sáng tụi linh phải đi đến siêu thị để mua thức ăn Linh nghĩ cái tên đó không phải là tên của siêu thị mà là tên của cái khu mô này mình thấy trong đây họ có bán ờ, đầy đủ hàng hóa nè quần áo và có cả một cái khu bán ờ, đồ ăn như thế này chắc cái chị này là của người Việt tại vì họ to Linh hỏi cái anh mà cái chỗ ờ, bán trà sữa đó thì anh nói là ở cái khu vực này ô oh, sorry linh quên rồi cái khu vực đó linh ở bên áo ở sau là bên đức trời tại vì nó cùng một cung đường á sáng thức dậy cái quên mất tiêu nghĩ là mình đang ở trên nước đức chứ đây là nước áo và linh cũng có thấy có nhiều à, linh thấy mới vào đó là nha là thấy là có người việt rồi đang cái mùa sales sắp hết rồi nhưng mà bên này vẫn còn sales ở đây họ chắc bán uh, sô cô la đây là siêu thị Inter Spa lên siêu thị là vậy phía trước họ có bán hoa bán hoa xương rồng đời trái cây à có đậu phộng nữa muốn mua đậu phộng đang là mùa apricot mùa nectarina cho nên họ bán rất là nhiều Yes Rau củ quả Chanh lớn Với phát Brock Ok Để Linh đi tìm mua trái cây mọi người có ăn trái này lần nào không linh thì linh thích trái này nó ăn cũng là lạ chua chua ngọt chọc mua cá sành quá cái cá sành ở đây nó ngon nè cả nhà à, 5, 5 đồng 7 đồng một ký giờ đang khuyến mãi còn 5 đồng mua một ký này đi thôi không mua cái trái đây đâu tại vì cái trái này có một mình linh ăn thôi location. About video application? Okay. Brahman and Kilo is a view tốt. Yeah. Không mua luôn. Hồi nãy Linh nói đây là mùa đào và mùa application thì nó có rất là nhiều loại. Loại này là không có lông nè và cái màu nó khác loại này thì khác nữa loại này thì đào này là đào cũng đào trơn nhưng mà gọi là đào hoang á loại này thì có lông loại này cũng trơn nhưng mà khác thì cái mà khi mà mình chọn mấy cái đào này á cả nhà chọn mấy cái trái như vậy nè cái trái mà đậm đậm á và mà có màu hơi ờ, có đốm đốm á thì nó sẽ ngọt hơn và ở đây có bán đào trắng đào trắng thì mắc hơn Linh cũng có mua thử một trái còn trong đây hàng hóa thì có có nhiều loại à, paprika và Linh bây giờ đang đi tìm bánh mì ở bánh mì ở phía đó Linh đi vào để mua à, bánh mì cho con ở Hà Lan mình đi quay thì dễ hơn còn mình đi quay ở cái nước Đức hoặc là nước Áo thì họ khó hơn một tí họ nhìn nhìn đó không biết là mình có quay hết được clip hay không nha đây có bánh mì nhiều loại mọi người á lần trước nếu mà coi cái hành trình đi nước áo của linh thì sẽ biết là người áo ăn hơi mặn hơi mặn hơn là người hà lan gọi là mặn hơn luôn á hơn người hà lan ở đức có mình thích ăn bánh mì lắm nhưng mà nó hơi bị mập thôi không phải hơi bị mập mà thật sự là rất là mập mình thích ăn cái bánh mì à, gọi là bánh mì bông cúc á rất là nổi tiếng ở, ở Việt Nam mình thì bây giờ Linh thích ăn lắm rồi và cái bánh mì bông cúc này ở đây thì có 2 đồng 39 thôi nó nó mặn hơn ở Hà Lan nha cả nhà nó mặn hơn nếu mà đúng cái vùng cái chất áo Linh ăn thì nó mặn hơn còn bên đó là cái quầy thịt nguội bánh có nhiều loại thịt nguội lắm hồi trước linh cũng ờ, khi mà còn ăn thịt nhiều quá linh thích ăn mấy ờ, cái này nhưng mà bây giờ thì hết rồi không có thích ăn thịt nữa Chờ, giảm chứ không phải là bỏ hẳn nhưng mà giảm ăn thịt luôn siêu thị này rộng hết cả nhà hả chỗ này có một cái quầy mochi nhỏ nhỏ nữa cái quầy mochi này thì có uh, mochi uh, dâu mochi sô cô la ờ, linh thì không có thích ăn mochi lắm tại vì thấy nó ngọt ngọt như bánh dẻo của mình vậy đó, thì linh không có thích lắm và ở đây thì có bán cái quầy bán uh, sò đúng không ta con con con dẹm con sò gì ở về tên tiếng Việt Nam á bên Hà Lan với bên bên Hà Lan tôi kêu là muối lành thì ở đây họ có bán bán linh thấy hơi mắc hơn bên Việt Nam à, bên Hà Lan của linh vậy cá thì nhỏ thôi ồ oh, có sushi nữa nè hai con vậy cá và có quay sushi nữa Hier. Ik Kijk! Dat is zonder vis. Mijn moeder mijn me een Ja? Ja. Zonder vis? Ja. In een deze. Nee, nee, ik wil deze. Mag ik deze? Ja, doeg. Hm? Je moet even papa vragen, toch? René, kan maar mooi titel Oh, het is 7 euro en 8 euro. Dat is, 13, dat is 14 euro. Linh thì lấy cái hộp này Và mấy tụi nhóc quá thì ờ, lấy cái hộp này Và hộp này ừ. Cho nó coi vậy Dạ ở đây họ có để sẵn cái uh, gì là uh, đũa stick to và ừ. happy. wasabi nước tương cho mình như vậy là trưa nay khỏi mất công đi tìm cái chỗ để ăn Tại vì tìm cái chỗ ăn thật sự cũng mất thời gian Mà tụi nhóc này thấy rất ăn thích ăn sushi Cho nên mình cứ uh, đi chỗ nào và tìm sushi cho tụi nó ăn Bây giờ thôi đi mua thêm một tí rau Tìm chỗ mua rau thôi Đây có bán quần áo gói tôi Linh mua xong rồi Đang đứng ngoài trả tiền thì thấy ờ, mấy cái này Dễ thương quá Bằng gỗ Giá thì không rẻ lắm Cái này là 60 Nói chung không rẻ mà cũng không mắc Cái này cũng dễ thương Mấy cái trái tim nữa Móc chìa khóa mấy cái đồ lưu niệm mấy cái đồ lưu niệm ở Linh thấy ở đây thì cũng không rẻ nhưng mà so với mấy cái khu du lịch thì nó rẻ hơn nhiều đây ờ cái này dễ thương quá cả nhà ơi nhìn cưng ơi là cưng ha đem về treo cái nhà dễ thương lắm á ờ treo trên ờ, cái gì nè ta cái tủ lạnh mà lâu rồi tụi linh cũng không có thích đi mua mấy cái à, hàng hóa à, gọi là à, để làm kỷ niệm đâu tại vì mỗi lần đi hồi trước có mỗi lần đi là cứ mua mỗi lần đi là cứ mua bây giờ thì không nữa ở đây họ có có mấy cái hộp quà cũng dễ thương cái vùng áo mà cái vùng này á, thì linh mới tới thôi cho nên không biết đặc sản của nó phía phía ngoài họ cũng có bán bánh mì nữa nhưng bánh mì làm sẵn thì uh, mắc hơn ở phía trong siêu thị không dám quay gần quay gần sợ bị la thôi thì mình cứ quay gần đi họ làm sẵn như vậy đây nè cả nhà có salad nữa ở đây có cái này chắc là đặc sản của chỗ này rồi có xúc xích và có miếng giò thật là lớn luôn á Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh Hẹn gặp lại mọi người lần sau à, Nếu mọi người thích like thì, Mọi người thích clip xin hãy làm ơn like, share và subscribe cho Linh nhé Chúc cả nhà một ngày thật vui